trong xanh tràn đầy hương hoa từng đàn chim tung bay hòa mình trong nắng mùa xuân đến với cánh mai vàng đào kiêu xa kìa hoa đang rơi rơi hòa theo gió trời cùng bên nhau say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 cho những khách hàng nào đang có nhu cầu và mua nhà trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và muốn mua một khu phố ở rất là an ninh, yên tĩnh và thoải mái thì căn nhà này à, mua để ở thì à, cho người già rất là tuyệt vời nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì có hướng chính là hướng Tây Nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì đã được gia chủ là tặng full nội thất rồi. Với à, vị trí à, căn nhà chúng ta thì nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là con đường này cũng như là khu giải khu nhà lầu của căn nhà mình nha quý vị. Đây một con đường thì à, rất là sạch sẽ và thoáng mát nha khu ở nhà giải nhà lầu của căn nhà chúng ta thì chỉ có một mặt tiền thôi lần bên là bức tường rồi cho nên là ở đây thì um, an cư lập nghiệp thì à, rất là tuyệt vời nha quý vị và cũng như là cho người già về đây ở thì rất là thoải mái yên tĩnh nha một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt đẹp và ngay sát bên với lại khu vực siêu thị Lotte cũng như là gần với lại khu vực uh, à, Cityland và ngay sát bên gần với lại khu vực chợ An Nhơn nha quý vị. Và con đường thì uh, xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha.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 gara ô tô nha và cũng như là khu vực để xe máy nha quý vị và sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng khách ở bên dưới tầng trệt và bên trên thì chúng ta sẽ có phòng à, bếp khu vực ăn uống và bên dưới đây thì à, chủ nhà sẽ à, thiết kế với khu vực để gara ô tô và phòng khách cũng như là không có thiết kế phòng vệ sinh bên dưới thì gia đình mình chúng ta để làm vệ sinh ở bên trên thì bên dưới chúng ta sử dụng để gara ô tô và phòng khách bên dưới nha quý vị Hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán à, gạch 60 à, và 1m2 cao lên đến trần nhà rồi Và bên dưới sàn thì à, được gia chủ lót gạch bóng kiến và gạch 60 x 60 vuông Đấy, bên trên thì chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế là đóng trần thạch cao và có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có một phòng khách của căn nhà ở ờ, cuối và đường sau thì ờ, chúng ta sẽ có giếng trời nha quý vị bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có trần thạch cao và hệ thống là đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha một căn nhà với thiết kế phong cách hiện đại và rất đẹp tuyệt vời thì căn nhà này đang được gia chủ cần tiền và giảm giá chỉ còn lại về giá là 6 tỷ 500 thôi Giá cũ thì chủ nhà đang kêu giá là 7 tỷ 1 mà nay giảm thôi Chỉ còn lại với giá là 6 tỷ 500 thôi Bớt lên đến khoảng 600 triệu đồng rồi Đấy và với căn nhà này thì à, đang được à, gặp trực tiếp chủ để à, thương lượng thêm nha một căn nhà với hướng chính là hướng tây nam nha quý vị thuộc mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch và nhà mới mua chỉ việc là sách Bali vệ ở thôi và công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng thêm nha khu vực bên dưới không gian phòng khách của căn nhà mình thì được gia chủ tặng cho gia đình chúng ta với một bộ sofa này có kệ để tivi và sofa bên trên thì chúng ta sẽ có phòng bếp và được gia chủ tặng à, thêm một cái à, tủ lạnh và có một bộ bàn cái ăn. Khu vực cầu thang thì à, được gia chủ thiết kế áp sát ngay bức tường rồi, cho nên là không gian khá là rộng và cầu thang thì được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương. Tay vịn của cam xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị. Bên trên tầng lửng đây thì chủ nhà có thiết kế một phòng vệ sinh ở bên trên này. Đấy, dễ dàng cho gia đình chúng ta thuận tiện sử dụng ở bên trên khu vực tầng lửng nha quý vị. Mỗi lần gia đình chúng ta ăn uống xong đấy thì à, dễ uh, thuận tiện sử dụng nha và trên đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một cái tủ lạnh hai cánh và những cái chất liệu gỗ thì là được làm bằng chất liệu lỗ um, sồi nha quý vị đấy và tủ um, bếp và có trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao và kết hợp với hệ thống là quạt trần đấy, và có tặng thêm một bộ bàn ghế ăn à, 6 ghế và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái uh, gỗ rồi Đấy, trang trí và thiết kế rất đẹp này quý vị, một căn nhà hướng Tây Nam. Và với giá bán chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng thôi. Đấy, và với thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Hướng nhà mình là hướng Tây Nam nha quý vị, nhà mới sổ hồng riêng và mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nhé. Với giá chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng thôi là ngoài ra anh chị khách hàng còn được gặp chủ để thương lượng nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời rồi. Nhà mới mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Đấy, căn nhà này thì ở gia đình mình có thể là mua để cho thuê hoặc là mua mở phòng công ty đều được nha quý vị một uh, căn nhà với giá rẻ nha nhà xây mới luôn mà có hơn 6 tỷ đồng thôi nha quý vị hẻm xe hơi hướng tây nam nha anh chị Đấy, trên đây thì à, sẽ được gia chủ tặng uh, những các cái um, giường này và có những các cái tủ cái để tivi có bàn trang điểm nha quý vị phòng vệ sinh thì được gia chủ thiết kế với vòi tắm hoa sen và có bồn cầu là hàng lấy mắc nha đấy kết hợp với lại gương soi khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ gắn những các cái hệ đèn led nha quý vị rất là đẹp và phòng đường sau thì ờ, chúng ta sẽ có cửa sổ đường sau này để lấy gió và lấy ánh sáng và có tặng thêm ờ, chăn ga gối nệm này quý vị và dán những các cái giấy sáng tường có kết hợp hệ thống đèn led nha trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao rồi Đấy, và đây là khu vực phòng vệ sinh này quý vị rất là đẹp luôn và nhà mới mua chỉ việc là sách ba vệ ở thôi thì uh, quý vị uh, cô chú anh chị khách hàng chúng ta đang xem trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok và Zalo Fanpage quan tâm đến những các cái mẫu nhà đẹp như thế này thì uh, có thể là nhấc máy và liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị Ngoài ra thì bên nhà đất bên em còn rất là nhiều những căn nhà đẹp và giá hợp lý để cho gia đình chúng ta lựa chọn và mua cũng như là sở hữu cho mình nha quý vị. Thì được gia chủ là tặng full phòng ngủ hai phòng rồi, full nội thất hai phòng rồi nha quý vị. Đấy, và bên trên đây thì đang để trống à, 3 phòng ba phòng và còn một phòng đằng trước nha phòng đằng sau thì cũng được gia chủ là tặng à, giường rồi này quý vị Đấy, với tặng giường đằng sau và có tủ nha tặng giường đằng sau và có tủ nha quý anh chị Đấy, với à, thiết kế là một trệt một lửng và à, ba lầu giá chỉ có 6 tỷ 500 thôi cực kỳ là rẻ nha quý vị Vâng di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau này thì những vị khách hàng cô chú anh chị đang xem